đến với thung lũng hoa ban của thành phố Sơn La ở đây các bạn sẽ được ừ, trải nghiệm ừ, trò chơi như là quay trượt trượt ờ, thu trượt trên dây leo à, rất là thích cho bạn ạ à. và các bạn sẽ được đến với à, không gian âm nhạc của à, ờ, thung lũng hoa ban ở đây mình có thể tự làm ca sĩ và biểu diễn những bài hát mà mình yêu thích đấy các bạn nhé ở đây có rất nhiều uh, trò chơi đơn giản thôi nhưng mà cũng để cho mình có những cái cảm giác mạnh và tí nữa thì các bạn đến với cái phần mà đu quay các bạn nhé nhưng mà cái đu quay này cái cái vòng quay của nó thì nó phải có từ hai đến bốn người thì mới có thể thực hiện được và khi ngồi lên đó <laughs> thì và <laughs> sẽ thấy vô cùng thích thú có lúc thì thấy lại rất là sợ có lúc lại vô cùng thích thú và uh, có một cái cảm giác mạnh mà mình uh, cảm giác là chưa được ừ, ừ, thưởng thức cái đó bao giờ và mời các bạn chúng ta đến với trò chơi đó nhé mời các bạn đến với phần ờ, các trò chơi ở đây là có rất nhiều là cái trò chơi cho cả trẻ em là người lớn đơn giản thôi các bạn ạ những trò chơi của dân tộc đây đây các bạn này đây là một cái trò chơi mà cái này cũng ờ, có thể gọi là đu quay các bạn ạ trò chơi đu quay đây mỗi một cái mỗi một cái khuôn này một cái khuôn này thì phải bốn người ngồi hai trên hai dưới và trọng lượng của các người phải của bốn người phải tương đương nhau đấy bên kia cũng vậy phải tương đương nhau và sẽ có một người để xoay vận hành cái cái đu quay này để cho mọi người có có được một cái cảm giác mạnh khi người vận hành phải quay thật nhanh quay thật mạnh còn nếu như mà à, bạn nào mà nhút nhát mà sợ thì à, yêu cầu người vận hành quay chậm thì nó sẽ đỡ chóng mặt hơn nó cũng không chóng mặt lắm nhưng mà nó nó có một cái cảm giác mà nó vút một cái lên trên cao này xong lại xuống này xuống thì thấp rồi xong lên lại vút một cái và mời các bạn chúng ta ờ, đến với cái chương trình thưởng thức là ngồi trên cái vòng đu quay này các bạn nhé rồi <laughs> lưng này rồi nó chắc cảm giác chắc chắn mà ô nhưng mà xong tí dừng kiểu gì cả hai bằng cân đâu đây đây đây đây đây đây đây đây đây anh quay lên tí nữa ghế ghế ghế đấy đó bà thân xí lít ngồi trên nó đấy tua bây giờ là nhớ cả mặt chân nhá mặt chân coi như chơi nhá từ đã mình đi kia nó quay xuống em nó từ à, trong ra ngoài từ trong ra ngoài cứ một kiểu hành đi à kia cứ một kiểu hành cho hết đấy ạ đấy vui vui ông bố đi chơi con kia nó ra để cho hàn lên ta lại quay ngược đấy à quay lên đấy anh cứ thẳng thì anh mới nhẹ được nhá. À, đứng lên, thẳng đứng lên. đúng Rồi, đúng đúng dựng đứng lên thì không thì nó không lật nó lật xuống đấy. Rồi. Được mà. Anh chỉ nhớ nhân mắt thôi. Đúng này đúng có đấy. Đang mà cái váy này. Em vẫn trông ràng. Nếu mà trong kia quay rất ở dưới quay kỹ nhá bà quay là cái bảo đấy còn vòng quay mặt sâu hơn là cái vòng quay mặt trời đây quay tích cực lên nhá thì nó chơi tranh nhau xem hơi nặng tí hôm nay cổ nhớm lại thôi nhớm lại thôi u u u u quay tiếp không được không được không được không được không được không được bây giờ ở trên tháo dây an toàn và bước ra xuống cháu mới được ạ vâng ở trên còn thua anh tháo được không dạ, đây tháo trong bước gì nó nộn đấy nó nộn anh chị ơi từ nếu không chống mặt nếu chống mặt thì thua không chống mặt từ từ phương nhá chống mặt thì thôi đợi một tí kiểu nó nó Trời ông bà chẳng kêu thôi ông kêu kêu ông đàn ông ông cứ kêu. Còn đây là đợt lượt em với anh đại này vừa rồi đấy. Chú ơi, cháu ơi, an toàn xuống giúp cháu ấy ạ. Đâu thế nào? Đấy, cháu Ông hai vào giúp ờ, chú. Ghế đâu Lấy ghế lấy ghế. Mạnh nào. Vào. Đấy là gì? quay ngược lại đây. Quay ngược lại đây. Không nhá. Ờ. Quay ngược lại đây. Cái chỗ cầm tay nó phải có cái đồng dọc cho nó đưa. Không cầm đưa cảm giác mạnh thì quay ngược lại đây. Ờ. Nhưng mà anh nói là quay ngược lại đây. Trong mặt không sợ như nó hết. Quay ngược lại. Thôi cho chị Hà thêm vòng nữa. Nào vòng nữa đi. <laughs> Vòng nữa. Anh dựng thẳng chị lên để anh giữ nhá. Và bạn có thể đến với cái không gian mà à, trò chơi trong chóng quay này đây các bạn thấy này Đấy. khi gió vào là sợi gió, gió. Là quay rất là đẹp mắt đấy. Ôi. đây, đây các bạn. thấy đấy đẹp không đấy, quay tiếp uh, cùng nhau trở về tuổi thơ một chút nhé để các bạn được ngắm trong cái thung lũng hoa ban này những trò chơi rất đơn giản nhưng cũng đủ để cho mình vui và mình cảm nhận được một cái không gian ở đây rất là thoáng mát không khí trong lành tinh khiết à, với những trò chơi thuần khiết trở về tuổi thơ và các bạn sẽ được đu quay ờ, được ngồi trên cầu trượt được ngồi trên lưng những con trâu cũng như là được tắm mình trong một không gian của thung lũng hoa ban yên bình và đây thung lũng đây đây các bạn này thể thấy là trong trong quay rất đẹp các bạn này đấy và nếu đến đây chụp ảnh tạo dáng thì đẹp lắm các bạn ạ đấy các bạn nghe cả tiếng tắc kè đấy à, tắc kè vừa kêu là tất cả là 5 tiếng thì ờ, theo các bạn thì 5 tiếng là lắng hay là mưa nhỉ chắc là các bạn miền núi sẽ biết điều này nhưng mà chúng mình thì ở miền xuôi cho nên không biết là à, các cụ nói là ba tiếng thì à, trời nắng này không biết là ba ba tiếng trời nắng hay là ba tiếng trời mưa đấy đấy còn 5 tiếng thì à, không biết là trời như là 5 tiếng là trời mưa 3 tiếng trời nắng thì phải những bạn nào ở miền núi thì chắc chắc là các bạn sẽ biết điều này tí mình ra chỗ hoa ban kia nữa